tìm hiểu vào mục số 1 đó là tổng của hai vectơ. À, đầu tiên chúng ta tìm hiểu định nghĩa thế nào tổng của hai vectơ. Thì cho hai vectơ A và vectơ B thì phép cộng hai vectơ A và B được gọi là tổng của hai vectơ AB và ký hiệu là A, vectơ A cộng với vectơ B. Thì chúng ta chú ý trong sách khoa người ghi rất rõ này, nhưng mà mình sẽ chia từng trường hợp nhỏ để hiểu rõ định nghĩa nhé. À, người ta cho trước cái vectơ A. Rồi. Đây, người ta cho tiếp một cái vector B ví dụ này đây là vector B nhé à, cho trước vector A và vector B thì người ta chọn một điểm A bất kỳ ví dụ điểm A ở đây Đấy, cho một điểm A như này đúng không nào bất kỳ nhé à, ta dựng một vector AB bằng vector A bạn dựng nhé ta tìm một cụ thể dạy các em định nghĩa nhé à, vector A vector AB bằng vector A nhá. Dựng cái vector AB bằng vector A đã dựng thôi. Vector hai vector bằng nhau ta biết rồi đúng không? Nó có cùng hướng và cùng độ dài. Đấy. Như này được chưa? Đúng không? Đây là B. Tiếp tục dựng vector BC bằng vector B dựng vector BC bằng vector B. Đây. Này vector này. BC nhá. Thầy nói lại này. Vector AB bằng vector A, vector BC thì bằng vector B. Khi đó ta có tổng của hai vector A cộng B nhá. Như vậy A cộng B, vector A cộng vector B sẽ bằng vector AB cộng với vector BC. Các hình dung chưa? vector AB cộng với vector BC. Đây tổng hợp ờ, tổng hợp cái hai vector. Vector AB cộng vector BC thì theo định nghĩa nó sẽ bằng vector AC nhá. AB cộng BC thì bằng AC. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chia từng trường hợp một nhá. Chia, chia từng trường hợp một cho các bạn hình dung dễ hơn nhá à, thứ nhất chúng ta tìm hiểu thứ nhất này đó là phép cộng hai vectơ a và b là phép uh, cậu là một cái vectơ a cộng với vectơ b như này được chưa à, và nó được xác định tùy theo ừ, vị trí của hai vectơ a và b chưa nào à, chúng ta chia nhỏ các trường hợp ra cho các bạn dễ hình dung hơn nhé à, trường hợp số 1 chúng thấy này a b là nối đuôi nhau nối đuôi nhau là trường hợp đặc biệt này là nối đuôi nhau ví dụ a b b c đây là nối đuôi nhau các bạn hình dung này Đấy, đây là vector a này các em này